Ôi, kênh mình vừa hiện gì đó mọi người. À nhìn nó hơi bị ghê ghê nhờ ờ nhưng mà đó cũng là nội dung hôm nay chúng ta sẽ làm đó là một người á à, có không thể gọi là một người nữa mà gọi là một thực thể nhá một thực thể mà cũng là của tác giả à, cha về Edison lại quên tên nào, <laughs> tội quá có lỗi có lỗi tác giả mọi người à mình ngồi mình ngậm ngùi biết ờ, bao lâu anh Niên Tính nhắc mới nhớ được. Và thực thể này cũng là em trai của Siri Hen mọi người nhé. Đấy là tác giả nó có chú thích như vậy chứ không phải là mình khi không mình nói đâu. Rồi xong mấy ba vô mà SCP đó là SCP số 789 mà Siri Hen là gì? What the fuck? Chết chết chết chết tôi. Tôi đã chú thích tất cả những cái gì mà gọi là trên ờ, video của Sigrid Hen cho rồi mình luôn luôn ghi là Series Hand chỉ là một tác phẩm nghệ thuật của ờ, cha vèo thôi ấy cha vò <laughs> thôi cuối cùng cứ đọc cha vèo tại có một con game tên cha vèo mình hơi nhầm sau khi mọi người nhá welcome chú ốc ngố neo quẹt quẹt quẹt quẹt nếu mà mọi người chưa biết á quẹt quẹt quẹt là gì á anh em có thể lên cái phần ờ, bài cộng đồng của mình nhé rồi xong rồi bây giờ chúng ta sẽ vô vấn đề chính luôn ông ta có tên là người đàn ông ờ, có khuôn mặt lộn xào ấy có khuôn mặt lộn ngược À, đây á, là một truyền thuyết đô thị mô tả ông ta là một kẻ xấu xa mà xấu hơn cả cà tuôn cát ở cái giai đoạn cuối luôn nha. Và Sirius Hen thì ờ, có thể là không có tuổi so với độ ác với ổng luôn ấy. Nói thật là vậy. Cái ông đầu lộn ngược này á ờ, là một thực thể mà rất là tàn nhẫn mọi người ạ. À. Thích nhìn người khác bị đau đớn rồi chết. What the hell? Nghe ghê phải rồi. Theo mô tả chính xác hình ảnh của ông ta là như thế này răng hơi vàng như là ổng chay vàng dẻo vô ờ, miệng ổng với đó mọi người <laughs> nghe cái miêu tả thôi là đã thấy có mùi rồi đúng không mùi gì thì anh em biết rồi đó và với cái hàm răng vàng như vậy á ông ta rất là thích cười với cái nụ cười là to to to đối với người bình thường á thì cũng không có gì đặc biệt với một người răng vàng miệng cái sai ít ít đang lợi cười phát thì cũng rất là bình thường nhưng ông ta có một cái đầu là hoàn toàn lộn ngược lại so với tất cả người bình thường cái miệng của ông ta là nằm ở trên cái cái cái đỉnh đầu của mọi người đấy và còn cái phần cổ của ông ta thì mình không thể thấy được đâu vì cái tóc đã che lại rồi thì anh em nào muốn xem được cái à, phần cổ chụp ít quang á thì à, hình niên tính sẽ edit lên cho anh em xem đó mà tầm tối tối mà gặp ông này mẹ ông đi ông hú là ê cà phê không đúng là thôi xong đá trong quần luôn mọi người có rất là nhiều cuộc phỏng đoán á về cái kết cấu đầu của ông ta như thế nào trên ít quang thì cũng thấy cái thực quản của ổng khá là dài mọi người nhờ nhìn kiểu mà ông ăn chắc nó tuột xuống đường đó nhưng mà ông là thực thể ông đâu cần ăn đâu nhưng mà tại sao ông vẫn có thực quản thôi kệ đi ngoài những cái tấm hình chụp trắng đen á ờ, thì ờ, không có tấm hình màu nghe nói sắp tới ông ta sẽ có tấm hình màu nhưng mà hiện tại là đa số hình trắng đen thôi <clears throat> và ổng thường mặc một bộ vest rất là nhã nhặn và đẹp nhưng mà màu sắc về cái bộ đồ của ông ta khi đợi tác giả ra tấm hình chính thức có màu thì mình mới biết chính xác hiện tại là phỏng đoán là màu xám hoặc là màu đen vì do tất cả ảnh hiện tại đều là ảnh trắng đen mà những tấm ảnh này á là được ghi lại và được chụp lại à, vào năm 1910 ờ, là 1910 ờ, đó mọi người đến năm 1960 cho đến nay thì ổng cũng đã tồn tại khá là lâu và anh em có để cái nón trên đầu của mình không chính là cái nón của thời đại đó thời đại đó đó mọi người mình phải ờ, bật con máy thời gian quay ngược về mượn ghé ờ, mòn đấy để ờ, xin những tấm hình và ớ ớ cái nón này luôn tính với cái khoảng thời gian như vậy á à, ổng đã ám con người khá là lâu rồi may mà hiện tại ổng đã nghỉ hưu rồi đó thực thể vẫn biết nghỉ hưu nha mọi người nói nghỉ hưu á à, hiện tại là những cái tấm ảnh gần nhất là không có đâu mọi người chỉ còn có những tấm ảnh mà cách đây mấy chục năm thôi đó chứ không phải à, ổng nghỉ hưu theo phong cách đó là hưởng lương này nọ đâu nha anh em đừng có hiểu nhầm à, chúng ta sẽ xem tấm ảnh đầu tiên mà trong đó có tấm hình rất là đơn giản thôi là một cái uh, vụ tai nạn giao thông ngày xưa ngày xưa mọi người đang bu kiểu như là bàn tán đa số cái vụ tai nạn này á, khá là khó chết người à, vì xe ngày xưa chạy như gồ bò ấy mà cái xung quanh kiểu mà bàn tán kiểu mà à, thằng này chắc xỉn à, thằng này à, đi ngang thấy gái cái tông vô cục điện nè đó nhưng anh em đừng có quan tâm những cái chuyện ngoài lề đó anh em hãy nhìn giữa khung hình đi anh em thấy gì không thấy ổng đang mỉm cười trước vụ tai nạn đó mọi người à, lúc này á ông ta hơi tăng căng nên mặt mày hơi béo anh em đừng có sòi ổng quá nha <laughs> và tấm ảnh tiếp theo á là một vụ tai nạn khác và lần này á là chính ổng ngồi trên xe luôn và ổng nhìn thẳng vào camera ổng cười và cười như vậy kiểu như là ổng muốn nhắn nhủ là tiền sửa xe này hơi mắc đó bue mà uhm. không những ổng xuất hiện ở à, những vụ tai nạn không đâu mà ổng còn thích đi chợ nữa cơ mọi người không tin á không tin thì xem tấm hình này nè tấm hình này á là chụp ở à, budapest hungary nói gì nói anh em có thấy ổng đâu không anh em phải nhìn kỹ vô ông ta ở tít tít tít đằng xa ông ta đang uh, nhìn vô uh, mong cái bà váy đen đứng kế bà váy trắng kìa mọi người có gì để kỹ hình niêm tính phóng to lên cho mọi người xem ổng á Đấy, thật ra nói vậy cho anh em đỡ sợ thôi chứ cái tấm hình đó điều tra kỹ hơn á là ông ta ở đó đang chờ đợi một vụ tai nạn mà cực cực cực cực nhiều người tại đó sẽ mất mạng đó mọi người vì ông ta chỉ xuất hiện có những cái chỗ mà có sự chết chóc đau thương và thống khổ thôi mọi người ở thời đại này á thường gọi là thường gọi ông ta là em trai của thằng chết Dream và anh em nào chưa biết thằng chết Dream là ai á là ông ta là một thằng chết mà được giao phó dẫn linh hồn người chết về địa ngục giải thích thì uh, kiểu mà nghe nó hơi chất quớt tại vì thằng chết tất nhiên là phải dẫn linh hồn về địa ngục rồi đúng không nhưng mà ông Dream là một thằng chết đã từng cứu vài người quát nghe hơi vô lý nhưng mà có lẽ đó là ngoại chuyện đó mọi người nói tới đây á thì bắt đầu có nhiều bạn là ông ta có gì đáng sợ đâu ta chỉ có xuất hiện những cái chỗ mà tai nạn hay là đầu ông ta chỉ bị lật ngược thôi chứ còn lại ổng có gì đâu thì á, toàn bộ những vụ tai nạn á, hoặc là những cuộc chiến tranh chết chóc là đa số cái thời đó đó nha là đa số là nhờ ông ta hết ông ta kiểu mà ám và sắp đặt mọi chuyện ờ, xảy ra một cách là tàn khốc nhất có thể kể cả ông tác giả còn nói như thế này nè khuôn mặt của hắn ta sai như vậy là do cái sở thích biến thái của hắn ta những cái kỳ vọng về con người với hắn ta sẽ liên kết với nhau à, tôi đang thắc mắc cái chữ liên kết ở đây á, là tác giả đang muốn ám chỉ cái gì có thể là chịch nhau hay là uh, uh, tâm linh uh, tương thông tôi không hiểu được cái đó tại vì uh, người ta ghi khá là khó hiểu về tiếng anh mà anh em <clears throat> hắn ta yêu sự đau buồn sự đau đớn từ các vụ tai nạn bên đường cảm giác kinh khủng của con người á cũng được hắn ta hấp thụ và nuôi dưỡng hắn ta như là một cái ký sinh khủng khiếp vậy á như là một con đĩa đói như là một con cá à, mút đá nếu anh em nào chưa biết cá mút đá thì anh em google nha nó sẽ bám rất là dính vô cái đá hắn ta luôn luôn có mặt nhưng mà chúng ta không thể thấy thôi đó là những lời của tác giả ông ghi và theo ốc á thì à, có đọc một cái dòng ở ngoài à, của người khác ghi có thể là những cái nhiếp ảnh gia đó người ta ghi lại chỉ có một cách duy nhất để thấy được ổng đó chính là chụp hình và ổng sẽ hiện hình lên những cái tấm hình đó nếu ông ta có mặt ở tại đó nha rồi thì cái này á thì nó cũng không phải là thuộc scv nên là mình sẽ có một cái à, chuyên mục riêng cho nó đó chính là so sánh giữa ba nhân vật với nhau The Man chính là cái ông à, lộn xào này nè với cả cartoon cat và Spirit Hand thì nói chung á, là ba nhân vật này là ba nhân vật ờ, được anh em khá là đế cho nên là mình sẽ đánh giá và cái mức độ nha đầu tiên á chúng ta xét về ờ, độ độc ác mình sẽ đánh giá thang điểm từ 1 tới 10 mọi người nhé và dựa vào cơ sở nào mà mình đánh giá như thế này thì mình đã làm hai nhân vật kia rồi nên là mình đủ cơ sở dữ liệu để mình làm cái vụ đánh giá này đầu tiên á đầu còi mình sẽ đánh giá là khoảng 9 điểm thôi cái độ độc ác của đầu còi thì nó vẫn là thuộc dạng là phục kích rồi à, chờ đợi con mồi cà tun cát á thì mình sẽ đánh giá là khoảng 9.5 và cái ông The Man lộn xào này á ổng là 10 trên 10 mọi người nhé thật sự độ độc ác của ổng là 10 trên 10 so về mức độ nguy hiểm á Spirit Hand đầu còi của chúng ta chỉ ở mức 7 điểm thôi Cartoon Cat á thì là khoảng 8 điểm The Man ờ, này á mình đánh giá là 9 điểm vì sao ổng không được 10 trên 10 là như thế này ổng chỉ nuôi dưỡng cái cảm xúc tiêu cực của con người mình thôi khi mà con người đó bắt đầu cảm thấy tích cực á, thì ông ta sẽ bắt đầu là không thể ờ, nuôi dưỡng tiếp được cái ờ, tiêu cực nữa cho nên ổng không thể làm hại mình được đấy cho nên ổng vẫn có một khuyết điểm nhỏ thấy chưa so với độ thông minh á thì mình đánh giá hai ờ, hai nhân vật là 10 điểm đó là đầu còi và the man còn cartoon cat thì mình nghĩ là 8 điểm thôi vì nó thường ở mức gọi là sao ta à, ở giai đoạn đầu nó rất là nhút nhát nó sợ người và cái biểu hiện của nó rất là vô lý mình cảm thấy nó không được thông minh cho lắm không được thông minh bằng hai con kia nha chứ không phải không được thông minh ờ, kiểu mà không thể gọi là nó ngu đúng rồi và à, đánh giá mức độ này là cái mức độ à, một cái à, vụ án của nó gây ra có thể giết được bao nhiêu người thường á đầu còi thì sẽ giết được một cho đến hai người một lúc nếu mà tụi nó bu đông địch thúi á thì có thể giết được một nhóm người khoảng ờ, bốn năm sáu bảy tám chín người tùy vào cái nhóm đó nếu mà nó quá ngu nó có thể giết được hết chứ còn nó chạy tản ra thì Secret Hand nó bắt buộc phải giết từng người từng người một khá là mất thời gian đúng không còn cartoon cat á chỉ giết được một người một lần thôi còn ông The Man này nè và cái lượng người á ổng giết á là tùy vào người có cảm xúc tiêu cực càng nhiều người có cảm xúc tiêu cực ở trong cái uh, thị trấn đó thì càng nhiều người chết có thể là 100 người 1.000 người có thể là cả thị trấn ai có cảm xúc tiêu cực là có thể chết vào và đó cũng là lý do tại sao mà là ổng 10 trên 10 điểm độc ác thôi chúng ta sẽ tóm cái váy lại cho anh em hiểu rõ về à, khả năng của The Man lộn xào này nhá hắn ta có thể nuôi dưỡng cảm xúc tiêu cực như là buồn chán đau khổ này nọ cho đến lúc mà đủ cái mức độ mà ông ta có thể khiến mình nghĩ quẩn gây ra tai nạn đấy và cái vụ nuôi ờ, cảm xúc tiêu cực này ổng không chỉ là một hai người đâu ổng có thể là rất rất rất rất rất là nhiều người một lúc và sau khi hoàn thành á hắn ta luôn luôn đứng kế bên nạn nhân và cười với cái đầu lật ngược lại từ từ để mình lật con mèo ngược lại được không à, không được mọi người ạ à. vâng vậy là video đến đây đã kết thúc rồi cảm ơn anh em đã xem nếu thấy hay để lại một like một subscribe vì á, ông này là mới ra cách đây một hai tháng nên là chưa đầy đủ thông tin nên mình làm vẫn còn một số à, chặt chuột à, anh em thông cảm giúp mình nha mà scb á rất là nhiều bạn yêu cầu mình không thể nào làm kịp hết công việc nó bắt đầu đè nặng rồi đó mọi người nên là mọi người thông cảm giúp mình mình sẽ cố gắng sắp lịch ra scb à, từ trên xuống dưới kiểu mà những bạn nào đã yêu cầu trước và nó hay á thì tôi sẽ làm trước còn anh em nào phải đợi thì anh em thông cảm giúp mình nha đừng buồn nha chúc mọi người buổi tối vui vẻ